tìm nhau trên lối về gửi vào trang ký ức khi anh nói yêu Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với ờ, clip của nhà thông minh 17 Hôm nay nhà thông minh 17 lại tiếp tục lên cho các bác một cấu hình 31 triệu tại Vũ Lạc, thành phố Thái Bình các bác nhé. Và cấu hình hôm nay thì em sử dụng ở đây là một đôi loa uh, CF cá heo FS 112 các bác nhé, là một uh, mẫu khá là cao cấp của thương hiệu CF và bên em phân phối với giá là 18 triệu. Uh, và một đẩy TD 2.8L có giá trị là 5 triệu 2. Bộ mic ở đây em đang sử dụng là bộ mic uh, ờ, TD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

chín trời đâu rồi nụ cười thiên thai bên em vừa thi công xong rồi các bác nhé Đấy, cấu hình 31 triệu sử dụng loa xe thì có các bác có thể là karaoke nghe nhạc nhẹ nhạc mạnh đầy đủ tất cả các thể loại nhạc các bác nhé các bác thấy hay có thể đăng ký kênh chia sẻ video giúp nhà thông minh người bảy ờ, ủng hộ người Thái Bình làm âm thanh các bác nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo